cho chúng ta bắt đầu đi vào mục đầu tiên chính là mục một lớn lý thuyết phần một nhỏ nhắc lại kiến thức về lực ở lớp 9 ta, các lớp dưới ta đã biết về lực rồi lực ra làm sao thế thì trước khi nhắc lại khái niệm đặc điểm của về của lực chúng ta sẽ nhìn một cái thí nghiệm mà thầy làm slide trên đây nhé đây thầy có một người đang cầm cung người này bắt đầu kéo cái dây cung trở lại các bạn nhìn người này kéo kéo lại đó sau đó thì sao ạ à rõ ràng khi kéo lại thì vật này vẫn đang đứng đứng yên nhá bắt đầu buông tay ra lập tức mũi tên bay đi như vậy thì người này đã dùng một lực một lực để kéo cái cái dây cung trở lại đúng không ạ và lực này tác dụng từ dây cung lên cái cung làm cho mũi tên chuyển động đi như vậy người ta khái niệm đó chính là lực. Vậy lực là gì? Các em nhìn đến đây. Nhớ thầy, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, nó sẽ làm cho vật B biến dạng hoặc vận tốc thay đổi. Và trong cái thí nghiệm vừa rồi là mũi tên đã bị thay đổi về vận vận tốc được chưa các em? Đó, nhớ nhá. Hoặc đơn cử như chúng ta đi chơi đá bóng cũng thế, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy quả bóng đang trên sân, ta chạy đến sút thì ban đầu quả bóng đang đứng yên, chân chúng ta đã vung một lực nguồn lực làm cho quả bóng di chuyển. Đó chính là lực. Được chưa các em? Vậy đặc điểm của lực có gì? Có gì đặc biệt? Chúng ta cùng nhìn đến đây. Thứ nhất, lực được biểu diễn như một đại lượng vector. Mà đã nhắc tới một đại lượng vector thì ta nhắc tới cái gì ạ? Điểm đặt này, phương này, chiều này, độ lớn và đơn vị của đại lượng này. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi trả lời tất cả các, các câu hỏi đó. Thứ nhất, gốc của vector là điểm đặt của lực hãy hình dung hãy hình dung khi chúng ta có một vật như thế này ở đây là vật A thầy tác dụng một lực ép để làm cho vật A này di chuyển từ O1 cho đến O2 thì rõ ràng chúng ta sẽ cần một lực đúng không ạ cần một lực và lực này có phương chiều đây ạ đây chính là lực ép. đó lực ép đây tôi nhìn thấy điểm đặt điểm đặt ở đây điểm đặt được ở đâu thì sẽ là gốc của được ở đó ok chưa các em thứ hai phương và chiều của vector là phương và chiều của lực được chưa các em thứ ba độ dài của vector biểu thị độ lớn của lực được chưa và thứ tư đơn vị của lực phải là newton ký hiệu là chữ n được chưa các em như vậy có bốn cái cần nhớ gốc của vector là điểm đặt của lực phương và chiều của vectơ là phương và chiều của